trên những nẻo đường của tổ quốc xanh tươi có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương có những bài ca nghe rào rực lòng người bài ca ấy loài hoa ấy đẹp như tình như hoa phượng vi như chim bay về khắp miền em lên đường tung bay xa nhiều thế hệ cháu bác hồ tự hào như em người chiến sĩ văn hóa lớn lên trong chiếc nôi quê hương việt nam bên ánh đèn quê em lẫn quân nhiều trận có em có những cuồng chia tay giạt rào kỷ niệm người cầm bút người cầm súng người đi xa hằng nhớ ghi trong quê hương Việt Nam bên anh đèn khuya em đã thức bao đêm dưới chiến hào dẫn quân nhiều trận có em có những cuồng chia tay dạt sao kỷ niệm người cầm bút người cầm súng người đi xa của lịch sử trong rừng nước em đi gieo hạt giống đẹp bao tâm hồn đòi gương anh hùng cách mạng chiếu sang người tuổi trẻ bên em là tương lai tổ quốc lớn lên trong chiếc nôi quê hương việt nam tiếng nói quê hương Việt Nam